Chào tất cả anh em, hôm nay công ty cờ bịp nhà tôi làm video mới giới thiệu đến cho anh em một cái bộ đồ chơi mới nhất dành cho môn chơi sóc đĩa cũng như cái môn chơi tài xỉu anh em nhá. Tôi khẳng định với em luôn cái đồ này là mới nhất, hiện đại nhất của năm 2020 rồi. Về số lượng cực ít anh em nhá. Ai nhanh tay thì được mà ai chậm chân thì mất anh em ạ. À. Phục vụ cho anh em cái Tết Nguyên đán 2020 này có một cái Tết thật là ấm no bên gia đình anh em nhá. Video ngày hôm nay công ty của mình là tôi giới thiệu đến cho anh em bộ sản phẩm máy phân âm đa năng dành cho bộ môn chơi sóc đĩa cũng như cái bộ môn chơi tài xỉu anh em ạ. Tôi khẳng định em luôn, anh em đi chơi mua cái đồ này về không bao giờ sợ tôi ta, không bao sợ là một cảnh là những cái con bạc bị bịp anh em nhá. Thầy thợ lâu năm những con bạc già trong ngành cờ bạc đều thu hết cái đồ này anh em nhá. Qua mặt được hết anh em ạ. Đi chơi cái đồ này bát đĩa quân vị xanh chín anh em nhá. Bát đĩa quân vị nào cũng được hết anh em ạ anh em vào sòng sới đơn bé không cần chuẩn bị bát đĩa hay quân vị mà anh em vẫn nắm chắc phần thắng trong tay anh em nha. thì điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây anh em đi sòng sới lớn nhỏ có hai trường hợp xảy ra trường hợp thứ nhất anh em lâm vào cảnh là những con bạc bị bệt anh em nhá bị họ đưa bát để đưa đĩa đưa quân vị vào để bệt anh em này đấy thì cái tác dụng của máy phân âm đa năng này sẽ thu sóng này báo cho anh em biết thông qua các đèn trên màn hình của anh em đây là trong sòng trong sới có đồ bịp đồng thời nó sẽ báo cho anh em về chắn về lẻ về chắc anh về lẻ anh em nhá anh em chơi ăn thua với người biệt luôn anh em nhá Đấy, đi chơi đồ này không bao sợ biệt trường hợp thứ hai bát đĩa quân vị nó xanh chín Đấy, anh em biết rồi ở những cái tháng trước hay là thời gian trước những người thời thợ lâu năm Đấy, người ta chỉ cần nghe cái tiếng quân vị chạm vào đĩa là người ta biết ở trong nó là chắc hay về lẻ thì cái máy phân âm la này cái sẽ tác dụng là sẽ thu sóng và tiếp nhận âm thanh anh em nhá ngày xưa nó phải thủ công bây giờ máy móc phát triển anh em đi chơi không cần phải là người thời thợ lâu năm anh em là những người mới chơi mới đôn tay đều có thể chơi được hết anh em nhá nó sẽ thu sóng và tiếp nhận âm thanh báo cho anh em về chắc về lẻ tuy nhiên xác suất của nó rơi tầm đến 90 đến 95 phần trăm anh em nhá và trường hợp đầu tiên nếu rơi vào trường hợp đầu tiên có đồ biệt chắc chắn máy phân âm đa năng này sẽ trả cho anh em kết quả chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhá thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách sử dụng máy phân âm đa năng này và sắp thử đôi ba tiếng bạc đánh như trong sòng trong sới để anh em kiểm chứng cái độ chuẩn xác của sản phẩm này anh em nhá thử cho anh em trường hợp thứ hai này bát đĩa quân vị xanh chín này bát đĩa quân vị nào được hết anh em nhá xanh chín 100% này anh ý từ trên xuống dưới anh em nhá không một tí bị bận mà anh em ạ hay là những cái bộ quân vị ở đây như thế xanh chín 100% anh em nhá chưa quân vị nào được hết do thời lượng video có hạn mình sẽ cắt thử bộ quân này còn anh em đi chơi bất kể sòng chơi là bé quân vị nào cũng được hết anh em nhé tôi sẽ hướng dẫn anh cách sử máy phân âm đa năng này trên màn hình của anh em đây là cái máy phân âm đa năng của công ty cờ việt nhà chúng tôi anh em nhé bên bên này đây chính là nút tắt mở nguồn anh em nhé anh em giữ này mở nguồn này từ 4 đến 5 giây anh em nhé máy sẽ rung nhẹ một lần này Đấy, lên ba điện tức là máy đang hoạt động anh em nhé tôi sẽ để ra cái đĩa cho anh em cùng nghe cùng cảm nhận bởi vì cái nhịp rung của nó vô cùng đơn giản nhưng rung rất là êm ái anh em nhá bao test thời thợ không bao giờ phát hiện ra người ngồi cạnh cũng không thể phát hiện được anh em nhá máy mà báo dung một thì bên trong nó lẻ mà máy báo dung hai thì bên trong nó là chẵn anh em nhá bộ sản phẩm này không đánh được bảo vệ anh em ạ chỉ có thể báo cho anh em về chẵn hay về lẻ thôi anh em nhá đồng thời đèn nó sẽ nháy cho anh em nháy một lần hay nháy hai lần anh em nhá tương đương với chẵn hay là lẻ anh em ạ thì sau đây tôi sẽ sóc thử cho anh em tiếng bạc đầu tiên anh em đi chơi bỏ cho tôi hai ba tiếng bạc đầu để cho máy tiếp thu và tiếp nhận và thu sóng âm thanh để xem trong bát trong đĩa là chắc hề lẻ anh em nhá bỏ qua đôi ba tiếng bạc đầu anh em ạ lẻ này lẻ tiếp này sóc thêm này chẵn này có chẵn có lẻ thì anh em có thể chơi được anh em nhá sau đây tôi sẽ sắp thử cho anh em đôi ba tiếng bạc xem cái máy phân âm đa năng này chuẩn xác phần trăm nó đến bao nhiêu anh em nhá tứ tử đen tôi sóc luôn này nháy một lần anh em ạ à. bên trong chắc chắn là lẻ rồi tôi đánh 50 triệu lẻ thế này ba trắng này anh em nhá rất là chuẩn xác anh em ạ à. bộ đồ này sai thì bảo nó không sẽ sai được anh em nhá sắp tiếp này nháy hai lần rung hai lần bạc đi rồi anh em ạ bên trong chắc chắn là chắn này tứ tử này anh em nhá rất là chuẩn chỉ anh em ạ tứ tử tôi tiếp tục sóc này đây là cờ bạc xanh chín anh em nhá đi chơi không phải sợ thua tha anh em ạ bạc đi rồi anh em ạ rung một lần rung dài bên trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ này ba trắng này chồng vị đề quân như nào máy đều trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá ba trắng tiếp tục sau này tục dùng một lần anh em nhá tiếp tục nháy một đèn này lại là lẻ này ba đèn này anh em nhá ba đèn tôi kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối này nháy hai lần rung hai lần không phải nói nhiều nữa xuống tất tay tất nhà tất cửa đánh cả hà nội đánh chắc như này sập đồi anh em nhá rất là chuẩn xác anh em ạ thì sau một vài đánh bạc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 một thì cắt một cây duy nhất đi Đấy, chia từ 1 2 3 4 5 này một năm nhà anh em nhé đây anh em lại là người chín điểm lại là người cao điểm nhất đây là chế độ 5 người chơi anh em muốn tăng giảm số bao nhiêu người chơi cũng được tăng lên 6 người 6 người này 3 này 1 2 3 này 1 2 3 4 5